Chào mừng các bạn đến với TH Loại Sim quận 7 à, Chỗ Duy Nguyễn đứng là cái chỗ ngắm cảnh à, Trên một cái tầng à, tập cao nhất Trên cái tầng tập cao nhất thì các bạn Chứ không phải là phòng giám đốc của tôi đâu Phòng giám đốc của của tôi đó còn nằm ở cái chỗ xa lắm nha <laughs> Thì đây là cái tầng tập mà gồm có những cái thiết bị Mỹ Đế hai n à, Những cái à, máy đạp đùi, để đùi, để ngực đồ, mấy khung đồ này nọ Bạn nhìn đằng kia đóng đóng thì thôi chứ nó mất tiền đó nha ba Mà đóng sắt nó mắc kinh luôn á Thì à, nhưng mà chủ đề ngày hôm nay không phải là Duy Nguyễn nói về cái đó mà chủ đề ngày hôm nay là Duy Nguyễn chia sẻ về góc nhìn thiết kế của Duy Nguyễn à, dựa trên một triết lý rất là thực dụng nha các bạn thực dụng đơn giản mà hiện đại và đẳng cấp wow. đó là những cái gì mà Duy Nguyễn làm tòa nhà này thì à, đây là các bạn thấy à, hệ ống đồng này chẳng qua không phải à, nó làm chưa xong thôi cái ống này là ống máy lạnh á ống đồng máy lạnh nó làm sẵn đây nè muốn ốp ốp rồi hết đẹp lắm nhưng mà giờ làm chưa xong á nên để đây hơi xấu xấu một chút làm mất đi cái vẻ đẹp của cái rau phía sau rau phía sau của Duy Nguyễn là hệ cửa kính của tàu thẳng luôn của tàu nó của tàu thôi à hàng Euro Window nó hơi mắc đúng không hàng Euro Window nó hơi mắc mà mình làm hàng Euro Window cho này thì nó hơi phí đúng không mà cái hàng này của tàu là hàng Sifa đó các bạn nhôm Sifa đồ của tàu á nên nói chung á thì cũng một chín một mười thôi à thì tùy các bạn nhận định thế nào nhưng mà nó là làm thương mại vậy là ok nó cũng không có rẻ đâu nha ba nó nó nó nó, nó dưới hàng euro window một chút thôi đó đây bạn thấy không cuộc đời nhà của duy nguyễn á thì nó có hai cái uh, hai cái loại thiết kế mà Duy Nguyễn là khách hàng trung thành của Sifa ở bên quận Bình Tân với bên quận uh, à, 12 đó thì chơi Sifa trắng bên đây thì Duy Nguyễn à, chơi màu này chơi giống châu Âu còn kính thì như nhau ở bên hai cái chỗ kia đó thì kính màu xanh nhưng mà bên đây là Duy Nguyễn làm kính trắng hết tại vì bây giờ á, Duy Nguyễn có thằng nhân viên đó làm xe bạn nó dán mấy phim cách nhiệt đồ này nọ kia thì mốt bữa nào ủng hộ nó thôi mà tôi nói báo giá chồng biết là dán một cái mặt tì mặt dựng của duy nguyễn mà từ trên xuống dưới là khoảng 60 triệu wow. tiền phim phim cách nhiệt là ờ, nó làm cho mình cái kính mà nó mát cái kính mình nó mát mà nó có tác dụng làm màu nữa ví dụ như bình thường mình chơi kính màu trắng đi thì bạn dán phim màu gì kệ bà bạn màu gì nó ra màu đó thôi còn bây giờ bà làm kính màu xanh bạn dán phim sao được đó là lý do chọn màu trắng wow. với phần chọn màu trắng đây chi nó tạo ra một cảm giác nhìn ngoài và nhìn trong nhìn ở ngoài vô đẳng cấp nhìn trong vô đẳng cấp bạn đi ngang một hai mấy showroom mạc nó cũng làm vậy đó y chang tôi khác gì đâu mà nó câu ngược lại tôi làm y chang nó nào vậy thôi à đó nó bạn thấy không cũng là như, như đó thôi nhưng mà cái cách thiết kế của mình nó đẳng cấp nhìn nó vô nó hài hòa nó sang người ta không nói được rồi thêm cái nữa nè bình thường chỗ này á xây dách này nọ kia chi tốn tiền mà làm này tốn hơn ba ơi quên quên làm này tốn hơn đó đứng nhìn cuộc đời ồ giờ này em mới tắm hả không tập gym sướng chưa nghe chim hót đồ cá bơi đồ đó chỉ có quận bảy có thôi không ừ, ngon chưa rồi rồi nói tiếp là tại sao Duy Nguyễn có cửa này thật sự không có cửa này bạn nhìn vẫn được có sao đâu đúng không bạn nhìn vẫn được có sao đâu đó nhưng mà cái cửa lùa này nó có tác dụng đó nha ba rồi ok bạn thấy không một cái wheel khá là rộng rất là mát mẻ đằng kia cũng vậy đằng kia nó cũng có một cái cửa giống vậy bạn nhìn ở ngoài vô bạn thấy nhưng mà đằng bạn nhìn trong vô mà thấy sẽ có cái cửa đúng không cái tác dụng của cái cửa là để làm gì để chiều khách hàng khó tính thôi chứ không gì đâu mà wow. tập gym bây giờ thì cái nhà mình nhà mình giàu mà nhà mình cao mà thì phải làm cửa hợp lý không hợp lý không các bạn hợp lý lại thì có mấy ông khách khó tính buổi sáng tập ông chịu mở máy lạnh nè người ta mở ông chửi luôn á nói tao đây tập gym vô đổ mồ hôi không cãi được luôn cái ok vậy thì chú tập riêng chú đổ mồ hôi chú tập trước 10 giờ nha chứ 10 giờ mở mới lạnh đó nó ừ tao tập trước 10 giờ luôn xong rồi vô tập mở hai cửa này xong rồi mở cái thêm cái cửa đằng kia nữa gió nó đối lưu á nó đối lưu nó thổi vô lạnh teo luôn ủa gió nhà cao tầng gió ghê mà đó đó là tác dụng mà Duy Nguyễn làm cái cửa mở này để cho phục vụ cho những khách hàng khó tính nha bạn nhưng mà tất nhiên ở đây lối đi cầu thang thôi trong nó còn có hệ cửa nữa ở trong chỗ quay phim đứng mà không thấy đâu nó còn hệ cửa nữa và trong chỗ quay phim ngồi nó còn hay cửa nữa bạn chưa thấy đâu nó có hết đó đó đó là cái sự thiết kế mà nhìn vô mình cảm giác như là mình đầu tư tòa nhà này nó không có ủ tiền các bạn ha đó nên khi mà các bạn làm nhà thì các bạn làm cửa các bạn đừng có thật sự bạn luôn á nhà thì bạn chọn thôi một hai hai kiểu thôi cổ điển thì nó ra cổ điển đúng không mà hiện đại nó ra hiện đại hiện đại là phải như Duy Nguyễn nó mà hiện đại nha chứ rồi cổ điển thì bạn phải chơi cửa vàng khè luôn sắt xiết đồ uống công công đồ nhọn nhọn đồ hay chơi sư tử đầu lân đầu rồng đồ này nọ kia đồ đó là cái đó là cổ điển đúng không còn cái nóc nhà cổ điển mà xây cái, cái, cái nhà thờ cái tháp tròn tròn đồ đầu nhọn nhọn lên đồ abc còn nhà hiện đại để máy bằng để bằng bằng lì luôn xong ta đẩy đẩy nhôm để cái để nhôm để sắt ra cái này là đây thấy không đẩy nè nhôm nè đẩy nhôm đẩy kính ra nó tạo dáng vẻ hiện đại sau đó mình bố trí cây xanh lên bố trí vừa vừa thôi chứ bố trí nhiều quá dọn cây xanh cũng thấy thấy bà luôn các bạn thì cái này ở trong xây dựng nó kêu là gì mặt dựng đơn giản thôi ví dụ bạn muốn định nghĩa Duy Nguyễn à mặt dựng mặt dựng nhôm kính ở phía sau của Duy Nguyễn mặt dựng nhôm kính phía đầu của Duy Nguyễn phía đầu thì bạn nhìn thấy rồi mà phía sau là bạn chưa thấy phía sau bây giờ nó phải còn có hệ cái cái cầu thang thoát hiểm hết yêu cầu bắt buộc khi mà mở gym cao cấp năm sao thì phải có cầu thang thoát hiểm phòng cháy chữa cháy nó phải ok đúng không cầu thang bộ thang máy phải đầy đủ đàng hoàng đó đó là đó là một trong những yêu cầu mở thang ờ, khi mà chúng ta làm dịch vụ mà mà, mà gym cao cấp đó các bạn đây là cái cửa thoát hiểm nè và thấy cái cửa thoát hiểm tôi làm đẹp hơn cửa thoát hiểm ở trong chung cư nhiều siêu thị quá trời luôn trong siêu thị làm cửa thoát hiểm nhìn gớm ông Dương Nguyễn làm cửa thoát hiểm nhìn đẹp chưa mà chưa vệ sinh đó bữa nào đó clean nắp này nọ các thứ nó nhìn nó sang là ngon đó rất là chắc chắn nè các bạn ha Dương Nguyễn cũng dám lắc mạnh sợ mình mạnh quá nó gãy cửa nó là chỉ miễn thử thôi chứ còn nó thật sự với bạn á làm sao được <laughs> đây nó này chưa nghiệm thu tại chẳng qua bữa nay qua đây thấy nó làm này đẹp quá quay chia sẻ bạn chơi chút đỉnh vậy mà chứ bình thường họ ta, trong dự tính ta, dự tính của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn không tính quay cái này đó nên mà khi các bạn làm nhà các bạn chơi hại đi bao đẹp bao đã luôn mà duy làm cái gì nó có lý do của duy tất cả những phòng gym ở bbt bình tân quận 9, quận 7 gì đó mỗi cái nó thiết kế riêng kiểu nha các bạn chứ nó không mang một dáng vóc lặp lại nó không một mang một dáng dáng ờ, dáng vóc đi chung rồi thôi giờ nó đã nói tới cái mặt dựng này đúng không mặt dựng này nó có mặt trước và mặt sau thì bây giờ anh sẽ cho tụi em coi mặt trước rồi à, đây là cái à, mặt dựng phía trước một tầng thôi nha các bạn thì ở đây là cái cửa nãy như nói nè cái cửa này bằng mở ra ngoài bằng đi ok thấy không nè là mở ra ngoài đi đó khi mà buổi sáng nó bằng mở cửa này gió nó lùa rồi mà thấy tóc vượt cao quay phim nó bay chưa là gió nó lùa nó lùa nó cộng với cái dưới hai cái đối luôn nhau nó lùa nó tạo ra một cái một cái một cái gió tự nhiên đó mà mình xây một cái nhà đẳng cấp đó bạn thì phải kết hợp giữa gió tự nhiên và gió cưỡng bức gió cưỡng bức là gì là ờ, mấy chục quạt máy đây nè chưa lắp mà sẽ có mấy chục quạt máy luôn thấy không đó là gió cưỡng bức mà gió cưỡng bức kết hợp gió tự nhiên nó kết hợp hơi lạnh thiên nhiên cũng đai kinh nữa đó nó mới là đẳng cấp nha các bạn nên, nên cái tất cả những tòa nhà của Dương Nguyễn các bạn muốn chơi gió tự nhiên cũng được muốn chơi gió cưỡng bức cũng được chỉ có cái trò cái tòa nhà bên Bình Tân là nó yếu nhất thôi tại phía sau Bình Tân nó buộc phải bích bùng tại đó là nhà của người ta rồi nên duy nguyễn không làm được chứ còn ở này không phải không có nhà có có này không mà làm thoải mái luôn đó mở cửa ra rất là mát mẻ thoải mái nhưng mà có một điều các bạn hỏi tôi tin phong thủy không tôi không có tin phong thủy cuộc đời duy nguyễn không tin phong thủy duy nguyễn chỉ tin mày có tiền để xây nhà hay không thôi à <laughs> nhưng mà duy nguyễn thích những số đẹp những số phải ý nghĩa đó đố các bạn số 7 của duy nguyễn là gì bạn nào nhìn mặt tiền mà sẽ hiểu được số 7 của duy nguyễn là gì số 7 mà làm như không có số 7 các bạn vậy nó mới ghê đúng không đó như như như nhưng tú biết số 7 là của anh mặt tiền là gì không trời ơi bây giờ mình nhìn chưa thấy số 7 nữa trời đã biết không đó thằng này được thằng này vẫn chơi cho 5 điểm trên 10 điểm nha các bạn nhưng mà tôi có một cái số 7 thứ hai tôi không biết được và bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết được cái số 7 thứ hai để khép lại chương trình livestream ngày hôm nay, ủa là chương trình quay video ngày hôm nay để đến một chủ đề video khác nha các bạn. Đó là Duy Nguyễn chia sẻ bạn về cái thực dụng về mặt tiền của Duy đó thực dụng về cái, cách làm cửa của gì đó chứ không làm cửa gỗ đúng không cái cái cửa gỗ năm mười triệu mệt lắm làm cửa kiến đi khoe nhà cho đẹp mà đơn giản thôi à giờ thời buổi công nghiệp hiện đại mà cứ nhôm kiến mà tán thôi nên cái ông thầu nhôm kiến này ông cắn vô bốn cái nhà của Dương Nguyễn mà biết cắn nhiêu tiền không tôi nói bạn mà một cái nhôm kính một tòa nhà này á là không dưới 2 tỷ nó không dưới 2 tỷ tiền nhôm kiến á đừng đùa tự vậy thôi ở dưới đang làm nhôm kính chứ mà dưới nữa kìa đóng ở dưới nữa kìa nhôm kính nó mắc lắm nó mắc lắm mà nếu mà chơi đồ gỗ mà gỗ bên lào á mà đem qua chắc cũng thành 10 tỷ luôn không biết nó đại thôi à <laughs> rồi giờ số 7 thứ hai đây nhìn một hai ba bốn năm sáu bảy thấy chưa thấy số 7 chưa đó số 7 khi bạn nhìn ở ngoài vô là thấy 7 7 7 rồi bạn cái cửa này đóng cụp lại đó một cái một cái hệ cửa chạy từ trên dưới đồng màu đồng chất đó thì nó cộng ra gì bạn số 17 mà 17 là gì tuổi đẹp nhất của đời con gái thôi đóng cửa đóng cửa nghỉ xuống dưới quay ờ thằng nào không tin em lên google em search đó trong web 17.com toàn gái 17 không đã lắm hồi xưa lúc anh mới ra trường anh làm cho nó mà hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài